Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại Trầm hậu Vlog Hôm nay à, chúng tôi giới thiệu với các bạn là một món à, ăn à, cá lâu kiến nướng ướp muối ớt nướng Đây Món này tôi không biết có ai làm chưa nhưng mà mấy tôi thử làm lần đầu Xin giới thiệu với các bạn đây là cá lâu kiến đây cá lâu kiến là hôm qua được mấy thằng đệ hôm qua nó rảnh ở không á nó đi nó bắt được chứ cũng không có thời gian nào đi bắt được mấy ba bốn con gì đó đây nè ấy ngàn khứa à. nè đó đây em bắt bự nhất nè này này này bắt nhiều nhất <laughs> rồi thì uh, mình giới thiệu các bạn thì món này thì mình cũng thấy là nhiều người làm mình giới thiệu hôm nay mình chỉ làm làm khác hơn một họ một tí là chỉ có là muối ớt muối ớt thì các bạn đâm muối ớt bột ngọt về uh, kèm theo một tí tỏi tỏi uh, tỏi bạn băm nhuyễn ra rồi mấy bạn thêm thêm vào xíu dầu nha bạn dầu cho nó con nó ướp thấm rồi hey à, tiếp theo chúng mình à, sẽ tiến hành vào bước ướp xả thì à, cứ bỏ vô trong cái pha mấy bạn nhớ bỏ xả thì vô bên trong mổ làm sạch cá trong bụng cá nha bỏ càng nhiều càng tốt cho nó bớt tanh dạ. bỏ càng nhiều càng tốt các bạn đây có trứng rồi, có một con có trứng luôn cá này với các bạn thì à, món ăn này cũng không còn xa lạ gì người miền tây quá đây kỳ ngon luôn các bạn thì à, trong khi mà chờ đợi hàng, hàng đệ ướp thì mấy anh em đi nhóm lửa đi đây quay chỉ cho nhóm lửa nè anh đệ luôn hả à, bỏ củi bỏ đi học quẹt đâu đâu ba mình chuẩn bị ướp mình quay mình coi ướp đi bạn ơi bỏ vô từng à, từng con ít ít nha ba đây là tiện nè nghĩa là cẩy luôn anh chia đều ra ha anh à. sẽ anh sẽ chuối chín chục đưa đưa củ nhỏ nhỏ đây này trời tuyệt vời quá là ngon đấy bạn ơi mày chấm nước ớt này hết chảy luôn rồi chấm nước chanh này hơi khỏi chê luôn đây chanh này chuẩn bị đầy đủ chém ớt nè tôi làm rồi đâm nè nhìn nè khỏi chê luôn ăn phê tê cũng dê luôn cá này thì rất là nhiều dinh dưỡng nha mấy bạn đặc biệt rất là ngon mà da nó thì hơi cứng cứng như cứng như, cứng như da trâu vậy đó cá này nghe nói chữa bệnh mà tôi không biết bệnh gì chị đa rồi đó chị đa là ăn vô cũng hết nè con cá này nè chị điều rồi phải nhanh nha ở trong quạt chứ hỏi được rồi <laughs> quê làm sạch luôn thổ nè nè đổ thánh được rồi rồi tại thời gian có rồi còn thiếu một à, lá chanh nữa pha bỏ lá chanh vô pha xé ra xé nhỏ nhỏ để luôn á để một nắm luôn để lại xé nhỏ nhỏ nữa. ừ vậy đó ừ đúng rồi bỏ củi vô trời nghe không mày bỏ củi lên rồi sao bỏ lên lá hoài sao nó cháy bỏ hết vô đi bỏ hết vô bỏ lá chanh vô đi các bạn nhớ bỏ lá chanh vô ăn cho nó thơm thơm nhớ đặc biệt là phải có xả không có xả này rất là cá này rất là tanh cá này các bạn nên ăn lúc mà nướng chín là các bạn ăn liền còn lúc mà đợi khi mà lúc mà nó nguội rồi thì nó rất là tanh mùi cá tanh mùi cá cá hai trong khi thời gian chờ đợi nhóm lửa cá cá ướp thấm thì trong bọn mình sẽ đi uh, nhóm lửa nhóm lửa nhóm lửa trong mình nhóm lửa này uh, bắt đầu nướng các bạn mình nghĩ uh, nhóm lửa này cũng hơi lâu rồi rồi quá trời khó luôn quả đầu tiên của chúng mình sẽ quá có hai cái đường bị đường này rồi Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light? con này chưa chín nãy giờ nước lâu quá hồi cạnh nó giờ trời nãy giờ cũng sắp chỉ mưa không mâm nãy giờ nó không dám ra quay ở đây quê mình bây giờ à, trong mùa xả lúa các bạn đang xả lúa lên chắc cũng tầm à, cao này xả được mấy tháng hả bà ừ, à, có một tháng gửi, tại mình cũng từ Sài Gòn về mình cũng không biết gõ đây mai đây ngay trang chỗ này mai tụi mình sẽ vô trọng uh, à, giới thiệu các bạn một món mới đó chỗ này ngay trang chỗ đó đó sao mày đang làm gì mày đang làm gì trọng trời chạy nó mất tiêu luôn rồi đây đây là hai thanh niên bây giờ ăn hết bốn cái xúc xích rồi đó bốn cây ăn hết rồi mới nướng xong còn được chờ hai tôi nhìn thận cái chút xíu à đó hai thanh niên ngồi ăn trước rồi nướng xong là quất luôn rồi nhìn đấy cũng hấp dẫn đấy bạn đây cũng lần đầu tiên tụi mình nướng món này có con này nó hơi khác hơi khác hai con này lửa lửa lớn hay sao nãy giờ xong thời gian kỳ công ờ, khổ luyện ờ, nướng con cá giờ chín rồi các bạn ơi cùng thưởng thức thôi nhìn ờ, trong rất là ngon quá trời ngon luôn các bạn mà nướng có cái là lửa hơi áp sao nó hơi khét rồi xem đổ chén mua nó hơi khét đây là cho các bạn dở con cho các bạn coi phần à nó nóng nóng <laughs> à, mới mới mới mới chín luôn ừ, chưa chín luôn làm sao mà chưa chín được Đây này gì đây đây các bạn đó thấy ngon quá bạn ơi trong cái bụng à. này ngon quá chị này bút dương cái tới nái luôn á gọn trời luôn anh đang ngọt con trời luôn á ngon nóng quá mà quá trời nóng nhìn nó trông rất là ngon đây à đây chính là con cá ngon nhất các ờ. bạn nhớ like và subscribe ờ, kênh ờ, channel Trầm Hậu Vlog nha mấy bạn dạ. rồi thử trước đi phai thử luôn đây như đây được rồi đây quay quay cá này gọi cho nhận xét luôn qua à. sao ngon không ừ, good good ngon cho mình ngon các bạn ơi ngồi ăn đi ăn đi ăn đi các bạn rồi chốt đó cho mày vô rồi thôi <laughs> ăn đi ăn đi ăn đi ờ chia nhau ăn đi ba xịt đi ngon ngon ngon ngon ngon ngon mấy chiếc buộc chiếc quá trời ngon luôn phải không ừ. này này này à, mấy bạn phải ăn đúng bài nữa là muối ớt chanh muối ớt chanh nha các bạn muối ớt chanh là ăn là đúng bài rất là ngon ừ. này cá này ra ngoài chợ các bạn có thể kiếm được ờ, trong chợ là từ dao động từ 30 ờ, đến 40 ờ, ngàn một ký còn ở quê mình bán tầm 20 ờ, 20 cao một ký là cao lắm rồi bạn ơi ăn sao rồi ngon bạn bạn ơi bạn này bạn bạn ăn thử đi ăn đi ăn đi ăn này ăn sao sao Thấy làm ngon ăn đi ăn chưa ăn nó biết ngon rồi trời ăn đi ừ ăn rồi cảm nhận rồi cảm nhận của cưng ra là ăn ăn xong món này là sao tôi nói rất rất hay ngon nước ngon quá ờ. rồi à, tới bạn này bạn áo vàng ăn à, dây dài ngon quá ngon hả ngon rồi dạ, à, bạn áo đỏ ăn chưa ngon vui chưa hả ngon ăn thử rồi ăn nè, cho áo đỏ ăn khủng cục rồi không ăn cái nào cũng thịt à gấp ra nè ăn nè thanh niên này ngồi ăn kỳ công luôn nè ăn quá trời ăn ngồi ăn ăn hoài luôn không biết ngán cái kia cái đây à, thì uh, mình mình bây giờ mình chưa được ăn gì hết á mà tôi nói ăn bây giờ không quá trời ăn rồi mình nướng cũng làm bây giờ đứng bây giờ quay không mà giờ tới mình tới lượt mình ăn rồi đây đây cho xin miếng hai mấy đứa cho từ từ đây nè bạn nguyên cái đuôi luôn <laughs> nó cho mình cái đuôi đéo cho cái được cái miếng thịt đâu miếng đuôi miếng đuôi này không biết ăn sao ngon không à, cay vãi các bạn thử không biết uh, sẵn bây giờ làm mà tự làm tự ăn nó ngon thực sự là thịt cá ông kiến cứ là ngọt dạ, dạ. nó cứ là ngọt dai và mấy bạn chấm với muối chanh có một vị cay cay chua chua dạ, mà mặn mặn rất là ngon ngon lắm luôn thắng ngon lắm bạn tụi em hôm à, qua mà em để mấy em mấy đi bắt á không được mấy anh được ít dạ móc hang á đi xong á dạ dạ rồi ăn mì tổ này hộp hộp phong thủy luôn á ngon ngon mấy bạn rất là ngon đây à, cũng như là các bạn nhớ like và subscribe đăng ký kênh channel của mình tên trầm hậu vlog trầm hậu vlog nhớ nha các bạn nhớ đăng ký ờ, kênh của mình và nhớ là để lại comment ờ, ý kiến của mấy bạn trong video này cảm ơn